tên là Kazu của nhóm Double Wish Bây giờ ở số 118 đường Bình Cối, phường 27, à, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Tại sao mình đứng ở đây? Thì lý do là ăn cháo ha Mình đọc một báo trên mạng Trang báo đó đổi à, tiêu như món ăn Việt Nam đấy Và à, không, không phải là món ăn Việt Nam, nhà hàng à giới thiệu nhiều nhà hàng ở đây à, cũng được giới thiệu trên trang đó này. quán tên là quán cháo Việt đa gốc nhà lá này. có thể nổi tiếng nhé. À, bây giờ cũng đông người nên hấp dẫn cho nên là đi thôi nha yeah. Dạ. là cháo vịt Nhật sau khi sống ở Việt Nam ăn cháo ờ, một hai lần thôi khi đi du lịch Hà Nội thì ăn cháo nhưng mà khi đó cháo là màu trắng à? thế là hơi hơi là màu vàng màu nâu à nên là đặc biệt nghe nhạc biết dễ ăn đống nhãn mà mọi người à, khi áo bừng đấy hoặc là bị cảm là bị đào cơ quan um, tiêu hóa là ăn cháo đúng không nghe là vì là tối qua mình uống bia à, nhiều nhưng bây giờ là hơi hơi đau đầu ăn có nhãn được chắc chắn có nước dùng của thịt gà nên rất ngon rồi ở đây có à, đặc biệt là thịt này cái này cái cái gì không bán hết có kẻ thôi mắm vào tỏi à, tỏi và ớt nè và đường nè có thể đỏ tắt ngon mà cái này không không cay à thế cái này là có Việt mỗi tôi nè có nước này không phải kho này, nên rất rất ngon này khi thân nước mắm này thì bột nho này ngon hơn nè bình thường là mình không sử dụng nước mắm mắm tông nhưng mà ở đây là ok tươi nè wow. Ờ. cái này là hơi hơi vị nhật đẹp túc chờ sức khỏe nếu mọi người đều thấy bị nhập thì dùng cho này thì đậm hơn này, và có vị nhiều hơn nên ngon khi ăn chảo này thì có thể sẽ trở nên nóng hơn nữa bây giờ rất vui hôm nay à, mình gọi cho hai người hai người thì 200 nghìn hai tô chảo và một đĩa vịt nhá đầu tiên mình nghĩ là hơi hơi mắc nhưng mà sau khi ăn chảo này thì hiểu rồi á là rất ngon và có nhiều diễn tướng nhá, nên tất cả à, hai người à, hai trăm nghìn là ok được rồi à tại sao mình biết nhà hàng này thì đây là được giới thiệu trên mạng top 20 nhà hàng ở Bình Thạnh nếu mọi người đến quanh Bình Thạnh thì hãy ghé ở đây nha, chắc chắn chắc chắn ngon nè này được tối chiều 84 à này hơi hơi hồi trước á là 6 tháng trước à, sự thật là mình đã đi ở nhà hàng khách nhà hàng khác được tối chiều trên màn đỏ nhưng ở đó là bây giờ là đóng cửa mà không hoạt động đây có thể mình nghĩ là do corona do dịch corona mà ở đây là bạn không mở cửa hàng cháo nhà hàng này là có nhiều súp nha à, cháo nhật bản là không phải như vậy nha con này á là hơi hơi nhỏ nè có thể là sai à ừ, giống như là con tắm nha súp nhiều nem ăn đơn sơ này à, cái này à ui ngon thật và thịt này làm mềm và có nước à, hành rã ra đây có da vịt nhé cái này là cấm ngon mình rất rất thích da gà Việt Văn Thảo ha ngon đặc biệt nem nếu mọi người đến ở Bình Thành quận Bình Thành thì hãy đến nhà hàng này nha và chắc chắn mọi người thấy ngon và nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha Bye bye, mình tên là Kazu nha, bye bye